hỡi người yêu nhỏ từ miền đông đó khi nghe xuân giang có nhớ không em trên đường tênh ta lần đầu bên nhau anh lo mênh mang lo phút ly ta giữa ngày vui mơ cuộc tình phơi phới anh nghe như đã chôn chặt bước chân người xa ô sâu thời gian thời gian đắng cay sẽ đưa tình ta về trong phù phàng trong bơ vơ anh mơ thêm một lần giang dở em biết không em tình duyên nát tan đã đem hồn anh vui trong nắng tạ nhưng gì chưa nói rồi lời chân trôi anh xin mang theo muôn kiếp trong tình em là vì sao vì sắc trên cao muôn hoa đua nhau mong chút tớ duyên biết tình không lối cả tìm thương đau xa nhau để tránh âm thầm ngỡ ngàng về sau giấc mơ đẹp quá tình trong xót xa anh mong nghìn sao tình không xóa